Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin hấp dẫn, bổ ích và đặc sắc nhất. Cách đây hơn 125 năm, Việt Nam chúng ta cũng đã có một tượng nữ thần tự do, Vậy lịch sử tượng nữ thần tự do soi sáng thế giới, thông thường được gọi là nữ thần tự do, từ khi xuất hiện cho đến khi biến mất tại Hà Nội, Việt Nam là như thế nào? Hãy cùng đến với bản tin của chúng tôi ngay sau đây. Trước hết, cần có vài hàng nói về tượng nữ thần tự do tại cảng New York. Tượng nữ thần tự do tại hải cảng New York trên đảo Liberty phía nam đảo Ellis là một món quà đặc biệt của Pháp tặng Hoa Kỳ và được chính thức khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886 sau hơn 2 năm thực hiện tượng cùng làm chân đài để kỷ niệm lễ độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1884 của Hoa Kỳ. Người thực hiện là điêu khắc gia Frederick. Tượng đúng ra mang tên tự do soi sáng thế giới, với biểu hiện tượng là một người phụ nữ mặc áo choàng rộng đại diện cho nữ thần La Mã mang tên Libertas Đầu đội vương miện có 7 tia dài và nhọn, tượng trưng cho nguồn sáng tỏa chiếu khắp ra bảy đại dương và bảy châu. Tay phải giơ cao một bó đuốc, tay trái ôm một tấm bảng có ghi ngày độc lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tượng cao 46 mét. Dưới chân tượng có sợi xích sắt chặt đứt đoạn hàm ý chống lại ách nô lệ. Tượng là một biểu tượng cho tự do và cho hợp chủng quốc, một dấu hiệu đón chào tất cả những người di dân từ khắp nơi đến đất hứa. Khi làm tượng nữ thần, ngoài tượng chính và một phiên bản gốc kích thước cao hơn 11 mét đặt ở trên đảo Grenoble, sông Seine, Paris, Patrodie, có là một số phiên bản gốc nhỏ có kích cỡ 2,85 mét. Trong số đó, một bản đặt tại vườn Lustebert và một phiên bản nhỏ cùng cỡ được cho lên tàu mang sang Việt Nam để dự tham dự hội trợ đấu xảo Hà Nội. Nay là Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô vào năm 1887. Lý do sau khi chinh phục được vùng Đông Dương và có hòa ước Paternoche vào năm 1884, chính phủ Pháp muốn tổ chức một cuộc đấu xảo triển lãm Địa điểm là một khu đất cỏ trống rộng, nơi thường được tổ chức thi hương vào những năm có cuộc thi. Cuộc triển lãm có mục đích phô trương sự văn minh, kỹ thuật tân tiến của Pháp, cùng ý đồ khai hóa, mang ánh sáng văn minh soi sáng dân thuộc địa qua tượng tự do soi sáng thế giới. Sau cuộc triển lãm năm 1887, khu đất trống phải trả lại cho trường thi hương diễn ra cứ 4 năm một lần – tượng được Hội Bắc Kỳ tương tế mượn tạm để khánh thành trụ sở. Sau đó tượng được Pháp trao lại cho chính quyền Hà Nội Việt Nam và được mang đặt tại quảng trường 4 tòa nhà, nơi có một vườn hoa mới làm giữa 4 tòa nhà được dùng làm tòa thị chính, kho bạc, nhà bưu điện, nhà phủ thống sứ. Nơi này sau đó được mang tên là vườn hoa Chí Linh, nơi hiện nay có tượng đài Lý Thái Tổ và mang tên công viên Lý Thái Tổ khi chính phủ bảo hộ muốn mang tượng ông Baubert, vị thống sứ đầu tiên của nhà nước bảo hộ đã qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 1886. Chỉ sau 7 tháng nhậm chức thống sứ, từ Pháp qua để kỷ niệm quốc khánh nước Pháp, họ muốn đặt tượng ông Baubert tại vườn hoa Chí Linh và như thế là tượng nữ thần phải mang đi chỗ khác. Trong khi chờ đợi một chỗ đặt, tượng nữ thần phải đứng trên bãi đất đâu đó, một kỹ sư Pháp tên Dowlery đề nghị đặt tượng ngay trên nóc tháp rùa. Thế là sau một thời gian nằm trên đất, dân Hà Nội thấy tượng nữ thần đứng trên nóc tháp rùa, quay mặt về vườn hoa Chí Linh. Vườn hoa Pobert còn được gọi là vườn hoa nhà kèn, vì ở đấy có một nhà bát giác mà hàng tuần đội kèn đồng của dàn quân nhạc Pháp ra đó biểu diễn. Những chi tiết này được viết rõ trong cuốn Bắc ký cổ xưa. Chúng có thể đoán rằng tượng nữ thần đã đứng trên nóc tháp rùa từ khoảng năm 1890 cho đến 1896. Như vậy, tượng nữ thần bị đặt trên đất một thời gian, rồi được đặt trên nóc tháp rùa, rồi đến năm 1896 lại được mang xuống vì bị sự phản đối và chỉ trích nặng nề của người dân địa phương và cả một số giới chức Pháp. Và rồi, tượng được chuyển đến vườn hoa Neyret ở phía đông hồ Hoàn Kiếm cho đến ngày cách mạng tháng 8 năm 1945. Tượng vào thời điểm đó được mệnh danh là tượng đài công lý. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1945, tượng nữ thần và một số tượng khác bị kéo đổ do lệnh của ông Trần Văn Lai, thị trưởng đầu tiên người Việt của Hà Nội. Những tượng đồng bị kéo đổ này được mang cất vào trong kho phế vật của Sở Lục Lộ thành phố Hà Nội từ năm 1945 vào năm 1949, chùa Thần Quang thuộc làng Ngũ Xã khởi công dự án đúc tượng Phật A-di-đà. Tài liệu cho biết trong 3 năm chuẩn bị đúc tượng, từ năm 1949 đến năm 1952, chùa đã kêu gọi khách thập phương đóng góp nhiều đồ đồng để đúc tượng nhưng vẫn không đủ số lượng, nên đã đến xin chính quyền cho những tượng đồng trong kho của sở lục lộ thành phố và ông thị trưởng thành phố đã chấp thuận cho chùa Thần Quang tất cả số tượng đồng trong kho. Trong số đó có cả tượng nữ thần và tượng Bobert. Ngày 26 tháng 10 năm 1952, số đồng thu thập đủ loại và từ nhiều tượng kể cả tượng nữ thần và tượng Bobert được đun nóng chảy rồi đổ vào khuôn để đúc tượng Azida cho chùa Thần Quang là ngũ xã. Phò đại tượng Phật Azida ở chùa Thần Quang này có tư thế ngồi bằng, tượng có chiều cao 3,95m, chu vi phần dưới là 11,6m, chu vi tòa sen, bệ tượng là 15m, tổng cộng trọng lượng là khoảng trên dưới 10 tấn. Phiên bản tượng nữ thần tự do soi sáng thế giới được Pháp tặng cho Việt Nam vào năm 1887 qua nhiều thăng trầm di chuyển nhiều lần rồi nằm trong bóng tối nhà kho hơn 7 năm trời. Sau cùng, tượng đã bị nấu chảy để lấy đồng đúc tượng Azida vào năm 1952. Như vậy, tổng cộng tượng tự do đã hiện diện ở Hà Nội, Việt Nam được khoảng 65 năm. Trong cõi vô thường sở hữu chủ có có không không, sự xót xa ngậm ngùi tiếc nuối, nếu có tưởng cũng chẳng nên lấy thế mà mang thêm phiền muộn. Thôi thì cũng có thể nghĩ, dù tượng thần tự do soi sáng thế giới ở Hà Nội không còn nữa, nhưng ít nhất người dân Hà Nội hay người Việt Nam trong nước cũng vẫn còn tượng Phật A-di-đà từ bi đức độ để thờ cúng.